Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại kênh như cả năm ơi Ngày hôm nay thì uh, sau vài hôm mới đổi tên nhân vật với anh Nghĩa thì hôm nay đánh tống kim được top 5 rồi nè Thì tầm này đánh thiệt sự là nó hướng về một bên đông quá ACE bên đi kia đi đông quá bên này đi có không bao nhiêu không bao nhiêu người nè bên kim đi là ACE rất đông và hôm nay thì khải được top 5 này phe tống đại trên top 7 phe tống thì đó thì đại phe tống lại toàn kim thôi kim khá là khỏe họ đi đều đẹp anh em ơi rất là đông luôn hôm nay được top 5 rồi cho anh em xem xét đồ nha trong xét đồ thì xét đồ này của anh Tùng nè, chỉ cũng qua cho khả rồi đánh lên đó thôi nè đánh rõ đánh tung kia anh em xem đó xét đồng ba anh em có thể xem video ở bên trên thì cũng sẽ biết xét đồ của anh Tùng như thế nào rồi đây ừ. đó đó thủ lý và của anh Tùng là 75 cộng 2 nha 75 cộng 2 và được kháng hỏi 75 cộng 1 và xét đồ đây đó mặt nạ ấn sinh lực 200 và cái này cũng có một cấp đó deck này đang lực tay uh, 9 k 6 nếu có lắc như nào đó wow, cắn lắc này thay máu không phần thủ lý 75 cộng 6 75 cộng 1 75 cộng 4 75 cộng 5 75 cộng hai. biết quy khó nghe chứ rồi anh em xem video đừng quên để lại cho một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi nó khả làm phim uh, phong này nọ rồi anh bị à, đi uh, đánh cái ờ, phong độ bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô bỏ vô hôm nay đánh thì có 6 lát thôi nè một bộ ba với lại bốn lát kháng ba lát kháng một à, hai lát hai lát đam tính ra là cũng ờ, tốn khoảng 8 ờ, lát đấy ít đâu à, ok top 5 hôm nay đánh căng quá anh đừng sói mỗi lần được uh, top 5 chân hồng chắc là top cao lắm top 6 top 7 golden cao lắm top 8 top 9 rồi đó sẽ đồ đơn giản vậy thôi nè sẽ đồ của anh Tùng anh em cũng biết rồi, anh có thể xem show qua cả có review vài lần sẽ đồ của anh Tùng trên like á Trên kênh kênh video á sẽ đồ của anh Tùng hơn 100 triệu đó nè, hơn Cả ạc này nọ hơn 150 triệu á Không rẻ đâu nè ừ. à, lên phong độ đánh phong độ trận 10 giờ như anh đây là khải cầm đao nha anh chứ khải không có cầm nghe mi bút đâu